hút nhiều thuốc thế <laughs> hút thuốc nhiều khói thế vô luôn hả ờ vô luôn Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay cả nhà mình sẽ đi ra ngoài à, ngoài mộ, ngoài nghĩa địa để thăm à, một ông bà nội mình Tức là ông bà cố nội của Peter nha Ừ <laughs> Peter chào cô chú đi con à, Chào cô chú đi, nắng quá nè Ba, ba lấy cái dù đó được không? Cái dù á umbrella umbrella sợ nắng Peter nè bây giờ mình sẽ lấy cái dù ra để mình che nắng cho Peter cái dù rồi mát rồi ha bây giờ mình sẽ đi tìm mộ của bà cố nội trước bà cố nội của Peter và bây giờ là mình không nhớ là ở ở ở cái hàng nào luôn đó mọi người bây giờ mình đi tìm cái nha mọi người ơi bây giờ là mình à, mình tới mộ của của ông cố Peter trước nha ông cố nội của Peter trước hồi nãy mình lộ là ông à, là bà cố nhưng mà bây giờ là tới mộ của ông cố trước à, cho Peter xem mộ của ông cố nha Hoa Lan hôm nay là ngày à, lễ cầu hồn ở bên đảo Thiên Chúa mọi người nên là cả nhà mình sẽ ra đây đi thăm thăm mộ của ông bà quá trời hoa luôn nè hoa này chắc là mấy bác với lại mấy cô mua ờ Peter này ba quay cho mẹ được không À, quay Peter Peter <laughs> Peter Peter chào ông ông cố đi Peter này ông cố này ông cố của con này này Peter nhìn camera không à giờ anh biết đốt cái này không à, fire fire yeah. Dạ. rồi anh đốt một cái đi từ từ để em gọi điện cho em gái em xem em gái tới em em cầm cái này bây giờ là chồng mình sẽ giúp mình ờ, đốt nhang nha mọi người rồi sau đó mình sẽ cắm nhang cho ông con cắm nhang cho ông ờ, cố ông cố nội nha <laughs> không đốt hết cái đó luôn à không Ủa? phải đốt một cái đâu à đâu nói à, không biết mà anh thôi <laughs> ờ, em thấy anh, anh dễ thương thôi <laughs> lần đầu tiên mọi người ơi thôi em không quay anh đâu Vậy hả? Thì có xe đâu bình thường, đúng rồi. Light, light the whole packet. Đúng rồi. Nhưng mà em chỉ cho use that paper. Oh, à, to, okay. À. No, no, no. I I mean uh, fry that paper to to to make um, this fire. Dạ, dạ, dạ. Thôi, uh, nếu mà anh có cách nào thì anh anh anh đốt đi. Không sao đâu, em đi. ơi em không quay anh đâu anh anh đừng lo nha không sao quay quay đi quay đi bỏ xuống dưới đây nè <laughs> anh nói em không quay thì em không quay đây, đây, đây mẹ làm cho. Peter ơi Ông cố nè Ông cố của Peter nè Chào ông cố đi Để mẹ che nắng cho bà nè chồng mình à, lần đầu tiên đốt nhang đó mọi người nên là cũng vụng về không sao hết từ từ sẽ học <laughs> lần đầu tiên đốt nguyên một bó luôn đúng không đúng rồi được mà tốt ở đây ờ, mọi người trưng rất là nhiều hoa luôn mọi người cứ mỗi lần mà uh, lễ cầu hồn á là mộ nào mộ nấy là cũng nhiều hoa lắm nhìn rất là tươi đẹp luôn ha mọi người ha lan rồi cúc chủ yếu là cắm lan với cắm cúc với mọi người <clears throat> ừ. nhìn đi ra thường đi ra mộ thì thấy u tối hoặc là thấy sợ đó mọi người nhưng mà ở cái nghĩa địa này này nghĩa trang này này mình thấy nó rất là tươi mới luôn không có uh, kiểu u ám hay gì đâu hoa rồi đẹp ha đã lên rồi hút nhiều thuốc thế <laughs> hút thuốc nhiều khói thế <laughs> giờ dạ. ba cầm đây cái này để lát nữa mình sẽ ờ, đi đi cắm cho hàng xóm ấy mọi người còn bây giờ cái này là mình sẽ cắm cho cho ông không không không cái này là cho ông em gái của mình chưa tới thì mình cắm trước cho ông luôn lát em gái mình tới thì mình cắm cho bà rồi lại bỏ lại xuống đây đi để đổ một chút với em một hai ba <coughs> brave thường thì à, à, mình sẽ đọc kinh á bên đạo mình là ở à, xong sẽ đọc kinh nhưng mà hôm nay mình à, không có đọc kinh đó mọi người để chiều là mình đi lễ ngoài nghĩa địa ngoài nghĩa trang cho ông cố ngoại của Peter rồi ba che bây giờ là chồng mình sẽ giúp mình đi cắm trong hàng xóm một hàng xóm của ông cố ngoại Peter à, ông cố nội Peter ở đây có hoa màu xanh nhìn đẹp ghê mọi người ạ mình là mình rất thích ra nghĩa trang và cái dịp lễ này luôn á tại vì mình có thể xem được nhiều loại hoa ngắm được nhiều hoa rồi họ có nhiều người họ cắm hình thánh giá hình này hình kia nhìn nhìn đẹp lắm luôn bắt mắt so we we do we do with with uh, over there we do this side already so I was in different sides uh, nhiều hoa đẹp không biết tơ Trời nắng lên nữa mọi người Bây giờ cũng 11 giờ trưa rồi á Trời nắng mọi người ơi Bây giờ cũng 11 giờ trưa rồi á có cây hoa chuông nè xinh ơi là xinh luôn nghĩa trang này là còn phía bên kia nữa nha mọi người nghĩa trang này sẽ chia làm hai nơi một bên đây là cho người nam và bên kia là người nữ thì ở bên đây là ông cố nội rồi bây giờ quan kia là ông cố là bà cố nội mọi người ơi bây giờ là mình sẽ đi qua mộ của bà cố nội Peter nha Mm. I didn't know you were filming me then. I was talking to myself. để mẹ chia này cho Peter để Peter không có bị bị nắng. Ở đây có nhiều hoa đẹp đúng không anh? Ở bên nước Anh có giống này không? Ở bên nước của anh có giống Có nhiều hoa không? Có nhiều hoa luôn hả? Mình phải leo lên cái mộ này Bây giờ Yeah, we can worry in it Đây Đây là mộ của bà cố nội Peter Peter chào bà cố nội đi con So now you know what to do, right? Good, good, good. Good grandson-in-law. <laughs> đúng không em nói đúng không à, cũng được chứ em nên nói gì à. hả I think grandson grandson-in-law ừ biết sao Peter sao Peter chào bà cố chưa ừ bà cố nè bà cố đẹp gái á ừ còn hoa này là hoa của bà ngoại mua cho bà cố hoa lan nè cái này là mẹ mình mua cho bà nội mình đó mọi người Hả? rẻ lắm một lẵng này là cũng to lắm á mà có trăm rưỡi thôi năm nay hoa rẻ Hả? còn cái này lẳng này ai mua mọi người mình cũng không biết nữa chắc cô gì chú bác gì đó ở đây có một à, ở đây có một chậu hoa cúc cũng xinh này vàng vàng xanh xanh đó mộ của ông bà nội mình cũng đơn giản thôi nhưng mà mộ của ông ngoại mình thì chắc sẽ nhiều hoa lắm tại vì uh, con cháu của ông bà nội ông bà ngoại ớ, ờ, của ông ngoại mình á thì làm ăn được hơn thì sẽ mua nhiều hoa hơn Ê. Ừ. À. Bây giờ là chồng mình đang đốt nhang à. Và biết cắm nhang như thế nào luôn rồi à. ừ. Mọi người ơi, bây giờ là chồng mình sẽ đi cắm nhang cho hàng xóm của một bà cố Peter nha Sẽ đi cắm Ba đi trước đây mỗi người một cái hoặc là hai cái ở đây có hoa cánh buồm à, <clears throat> à, video cũng dài rồi mọi người thì mình xin kết thúc video tại đây luôn nha à, bye bye mọi người mọi người nhớ ủng hộ cho mình một đăng ký một like một share để ủng hộ gia đình mình nha bye bye cô chú đi Peter bye bye cô chú nha hẹn cô chú ở video tiếp theo